Gracias. mọi người hôm nay mình sẽ tiếp cái chủ đề lao động quốc tế hai năm để chia sẻ cho mọi người về những cái kinh nghiệm mà mọi người có thể à, sang tới lo du học được thực tiễn nhất nhất đến hôm nay thì mình xin chia sẻ với những đồ mà cần chuẩn bị để các bạn chuẩn bị sang đấy học không học những cái đồ này các bạn nên chuẩn bị kỹ để khi mà mình sang đấy thì mình sẽ không gặp những cái bữa tốt hay khó khăn gì trong quá trình mà mình học tập và sinh sống ở bên Đài Loan ít nhất là trong quá trình các bạn phải cách ly từ 14 năm 21 này và trong khu cách ly thì mọi người cần chuẩn bị kỹ những cái đồ mà mình cần mang sang thì mọi người share đâu một bạn thì mình sẽ bắt đầu chia sẻ nhé tất nhiên là khi mà mọi người đi sang một đất nước mới và sẽ gặp rất là nhiều khó khăn thì mọi người sẽ có những câu hỏi là mình nên mang cái gì và không nên mang cái gì hoặc là những cái đồ gì là mình được phép mình mang sang đấy và những cái đồ gì thì mình sẽ không được phép mang sang chào thảo Hello, xin chào chị Gần Hiền đã quen với cuộc sống này đấy chưa? Mọi người cũng nhìn thấy ở trên màn hình chia sẻ không ạ? Mọi người comment cho mình nhé. vừa rồi à, thì tết nguyên đán thì mọi người có đi được nhiều nơi không ạ hiện tại ở ngoài hà nội cũng như là các tỉnh ở phía nam ấy thì cũng đang có rất là nhiều những cái ca dịch bệnh ấy, là mọi người cẩn thận giữ gìn là sức khỏe cho mình nhé cô chào anh nhé chào các anh Nah, ini bicara siapa kolornya năm mới thì cô Cát Lâm cũng xin chúc mọi người một năm thật là nhiều sức khỏe và vạn sự như ý ạ. Cô Ly ạ. Đầu tiên thì mình xin chia sẻ về khí hậu tổng thể ở bên Đài, ở bên Đài Loan nhé. Cũng ở bên Đài Loan thì khí hậu cũng rất là giống với cả Việt Nam mình có mùa hè mùa và mùa đông thì khí hậu, khí hậu ở bên Đài Loan là là khí độ nhiệt độ ở bên Đài Loan từ tháng 1 cho đến từ tháng 11 cho đến tháng 1 thì nhiệt độ sẽ vào khoảng từ 15 đến 19 độ và từ tháng 8 cho đến tháng 10 thì nhiệt độ khoảng 22 đến 28 độ ạ. Từ tháng 5 đến tháng 7 nhiệt độ từ 24 đến 34 độ có, có khi còn hơn ạ. Nên là thời điểm này sẽ rất là nóng thời điểm tháng 2 đến tháng 4 thì khoảng từ 18 đến 24 độ cũng khá là giống tương đồng với cả Việt Nam đấy ạ ở phía bắc của Đài Loan thì do chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên là nên là cũng có rét và mưa phùn giống như ở bên mình nên là thời thời tiết này mà đối với những bạn ở ở miền Nam mà mà sang Đài Loan ấy thì các bạn cũng chưa kịp thích nghi bởi vì ở trong miền Nam thì các bạn lúc nào cũng là khí hậu nó cũng nóng là các bạn cần phải chuẩn bị kỹ là thứ nhất là về quần áo này về về à, trang thiết bị của mình phải thật là chu đáo thì các bạn sang thì các bạn sẽ đỡ bỡ ngỡ và cái sức khỏe của mình nó sẽ được đảm bảo nhé lo lắng nhất là các bạn ở trong miền Nam đấy ạ uh, hiện tại thì cũng do ảnh hưởng của dịch covid ấy nên là những cái thủ tục mà để mình đi sang Đài Loan du học nó cũng phức tạp hơn một chút uhm, chúng mình sang đấy chúng mình sẽ phải cách ly từ 14 đến 21 ngày và trước khi mà sang ấy thì chúng mình cần có giấy xét nghiệm âm tính covid uh, xét nghiệm cái giấy xét nghiệm này chúng mình sẽ xét nghiệm bằng phương pháp PCR như ngày trước ấy thì Ờ, có thể xét nghiệm chung với nhau được nhưng mà hiện tại thì bây giờ ừ, do dịch bệnh ở bên Việt Nam cũng nhiều nên là người ta yêu cầu là mình sẽ phải xét nghiệm riêng mỗi một bạn sẽ phải xét nghiệm một cái à, PCR khác nhau và cái giấy xét nghiệm này thì phải được cơ sở y tế mà có mà mà, mà được chỉ định ấy, thì mình mới thì nó mới có tác dụng nhé chứ không phải là mình đi xét nghiệm ở đâu cũng được đâu ạ và cái giấy này thì phải có hiệu lực trong vòng 3 ngày nên là mọi người sẽ nên cân nhắc cái thời gian mà mình đi xét nghiệm để cho phù hợp với cái thời gian mà mình bay nên nếu mà quá 3 ngày thì cái cái giấy này nó không còn hiệu lực nữa ạ tiếp theo ấy thì uh, chúng mình sẽ quan tâm đến là các hãng hàng không mà mình có thể bay sang Đài Loan bay sang Đài Loan được thì hiện tại là có khoảng có bốn cái hãng hàng không khá là nổi tiếng để chúng mình có thể tin tưởng và um, bay sang Đài Loan à, thứ nhất là Vietnam Airlines cái hãng này cũng rất là nổi tiếng rồi thế là mọi người hoàn toàn có thể đi cái hãng này hoặc là China Airlines là Eva Airlines à, Airway và Vietjet Airlines à, Vietjet Air như như cái kỳ uh, kỳ vừa rồi thì bên mình bên trung tâm các lâm mình sẽ đặt cho các bạn vé của Eva Airway là cái vé máy bay này các bạn cũng không cần phải quá quan tâm hay là chú trọng là mình nghiên cứu xem là mình đi cái hãng nào bởi vì khi mà các bạn đến với cả quốc tế Cát Lâm ấy, thì bên mình sẽ đặt vé máy bay cho các bạn các bạn chỉ việc lên máy bay và bay thôi thì các bạn cũng không cần quan tâm là mình mình sẽ phải đặt vé như thế nào và đi cái hãng nào cả tiếp theo là về quy định về cân nặng của hành lý ạ thì mỗi một hãng hàng không thì sẽ có những cái quy định về hành lý sách tay và hành lý ký gửi khác nhau thông thường thì ờ, với vé phổ thông ấy, thì cái cân nặng của hành lý sách tay sách tay sẽ là 7 cân đấy và nếu mà mình không mua thêm cân ký gửi thì tổng trọng lượng hành lý ký gửi của mình là 30 đến 35 cân mình sẽ chia thành 2 đến 3 kiện để cho dễ dàng mang mang vác và mình cân nên nó cũng tiện hơn ấy thì mọi người chú ý về cái ờ, cân nặng này để mình chuẩn bị đồ cho phù hợp ạ ngoài ra nếu bạn nào mà nhiều đồ thì mình có thể mua thêm mình có thể mua thêm hành lý ạ à, những bạn sinh viên của các quốc tế Cát Lâm ấy thì các bạn có thể nếu mà các bạn muốn mua thêm hành lý thì các bạn hãy liên hệ với các cán bộ của quốc tế Cát Lâm thì bên mình sẽ mua cho các bạn thì chúng mình lên ờ, thông báo sớm để quốc tế Cát Lâm chuẩn bị cho các bạn và lúc mà chúng mình đăng ký mua sớm ấy thì cái chi phí mua nó cũng sẽ nó sẽ rẻ hơn còn nếu mà khi mà mình ra sân bay mình mới bắt đầu mình đăng ký mua ấy, thì cái chi phí đấy nó sẽ cao hơn nhé đấy đây là bạn nào bạn bạn nào mà muốn mua thêm hành lý ấy, thì hãy liên hệ với cả các cán bộ của quốc tế Cát Lâm để mọi người hỗ trợ nhé tiếp theo cũng rất là quan trọng nếu mà các bạn mà ừ, mà mà mang theo những cái chất như thế này thì mình sẽ không được mang lên trên máy bay nên là các bạn cần chú ý <laughs> chắc là những chất gây nổ các bạn chắc các bạn cũng không mang theo lựu đạn hay là thuốc súng đâu đúng không ạ nhưng mà mình vẫn phải lưu ghi, ghi vào đây để cho các bạn chuẩn bị mình không được mang lựu đạn này thuốc súng này hay là pháo sáng nhá bạn nào có thích mà ừ, chơi pháo hoa hay là bắn pháo thì mình cũng không nên mang theo mang theo khi mà mình sang Đài Loan nhá các vật phẩm có hình dáng tương tự mình cũng không được mang theo đâu ạ ngoài ra thì các chất gây phóng xạ này lây, lây nhiễm này độc hại này ăn mòn như là clo hay là chất tẩy rửa oxy hóa này thủy ngân này chất phóng xạ thì mình cũng hoàn toàn là không được mang lên máy bay nhé khí ga và các phần vật phẩm dễ cháy mình cũng không được mang lên đâu ạ diêm này bật lửa này có nhiều bạn mà hút thuốc ấy thì các bạn sẽ mang theo diêm hoặc là bật lửa bên mình ấy thì cái đấy thì các bạn cũng chú ý nhé thì không được mang mang lên máy bay các cái đồ uống có có nồng độ mà trên 70 độ ấy, các bạn cũng không không được 70 phần trăm độ cồn trên 70 phần trăm ấy các bạn cũng không được mang đâu ạ nên mọi người cực kỳ là chú ý cái phần này giúp mình những cái vật phẩm nguy hiểm khác ấy như các bạn biết là cái cái pin lithium này này mình cũng không được mang tuyệt đối là không được đâu ạ hoặc là bạn nào mà đang sử dụng điện thoại Galaxy Note 7 ấy, mình cũng không được mang nhé hay là nhiều bạn là bạn thích đi xe điện cân bằng ấy thì cái này thì mình sang Đài Loan mình sở thích của mình thì mình sang đấy mình mua sau chứ mình cũng không được mang từ Việt Nam sang hoặc là các cái xe điện mini ạ Đấy, chị chào Thư Uyên nhá chị chào Ly ạ Kim Ly cô Kim Ly đây ạ mọi người nếu mà nghe mà có chỗ nào mà mọi người không nghe được ấy, thì mọi người comment để cho chị biết nhé. mọi người vẫn nghe rõ chưa ạ <laughs> iPhone 11 thì không được mang đâu mình phải mang iPhone 13 nhé cô Ly nhé. hy vọng là tất cả các bạn sinh viên bên mình sang Đài Loan học tập và làm việc thì các bạn đều có được những cái thu nhập tốt để các bạn có thể mua được iPhone 13 14 nhé. Cô chào Phạm Minh Tiến. Các bạn chuẩn bị bay đợt tháng 3, các bạn đã bắt đầu chuẩn bị đồ chưa ạ? tiếp theo cũng vẫn là những cái vật phẩm nguy hiểm mọi người ạ ví dụ như là dao này kiếm này uh, phi tiêu hay là kéo dìu ấy những cái kéo mà mọi người nghĩ là nó nhỏ nhỏ thôi mọi người mang sang để cắt giấy này thì hoặc, hoặc là mọi người mang sang để dùng trong những cái cái cái vấn đề khác ấy thì mọi người cũng không nên mang nhé bởi vì đây là mình đi sang Đài Loan mình đã chuẩn bị rất là lâu rồi nên là chỉ cần một cái sai sót sai sót rất là nhỏ thôi mà mọi người không lên được máy bay hoặc là phải bị trễ chuyến bay ấy, thì cũng rất là đáng tiếc nên là ờ, tuyệt đối chú ý là những cái dao nhỏ nhỏ này ví dụ như là ở trong cái bấm móng tay ấy, mà mà mình mua cái loại to thì nó cũng có những cái dao mà nó nó khá là dài thì mọi người cũng nên để ở nhà mọi người mua cái loại bấm nhỏ nhỏ thôi <laughs> mà bánh trưng được không cô được ạ mọi người chỉ mang bánh trưng nhân đỗ thôi nhá bánh trưng nhân thịt nó không được mang đâu ạ Nguyễn Văn Sâm. Chị chào Sâm nhá. Được Sâm ạ, Sâm ạ. Sâm phải đặt phải chục cân mang sang nhé Sâm nhá. Thúy Linh. Thúy Linh chưa chuẩn bị đồ à? Bây giờ chúng mình chuẩn bị dần đi để đến lúc mình chỉ gói gọn vào thôi là bay là sách đồ đi là bay thôi. Chứ như như cái, cái đợt kỳ tháng 3 vừa rồi ấy các bạn ấy chuẩn bị đồ rồi đến sát ngày bay rồi bắt đầu mới đóng gói chuẩn bị này rất là lỉnh kỉnh rồi ờ, xếp ra rồi xếp vào ui cái, cái giai đoạn chuẩn bị đồ này cũng rất là lâu ấy em chào chị My chị My ơi đứng bằng bánh trưng nhân đỗ nha <laughs> cả con bò em chào chị Lan Hoa đấy chị chị Lan Hoa đang bảo là bên đó rất là nhiều bánh trưng mọi người không cần phải mang nhá sang bên đấy mua trực tiếp ăn ngon hơn tiếp theo là mọi người cũng không nên mang súng đạn nhé <laughs> thôi kể cả những cái loại mà đồ chơi nó có có hình dáng giống như thế ờ, ra đến sân bay người ta lại tưởng súng thật đấy nên là mình cũng không nên mang như là chị thấy là có cái loại bật lửa mà nó có cái hình cái súng đúng không thì mọi người cũng không nên mang cái đấy nhá đấy gậy gôn này hay là rùi cui này bình xịt tự vệ này bình xịt tự vệ đấy mọi người cũng không không được mang đâu ạ mang lên sẽ bị tịch thu lại hết đấy ạ được nghệ những cái chế phẩm mà nó dạng bột bột đấy thì mọi người cũng không nên mang nhá Thảo ạ, bột nghệ thì tốt nhất là mình cũng không nên mang đâu. Mình mang xong thì họ sẽ kiểm tra này rồi mình cũng không được qua đâu ấy. Mà nhiều khi là mình sẽ bị trễ chuyến bay đấy. Em vào sau được đem bao nhiêu cân thế? Tuy là nó không phải là cái cái cái chất mà người ta ghi là cấm ấy, nhưng mà mọi người cũng không nên mang. Bởi vì nhiều khi họ nghi ngờ rồi họ kiểm tra này. Đấy mà nhỡ mất chuyến bay của mình thì cũng rất là ảnh hưởng nên lấy nhiều hoa lắm bao nhiêu cân ký gửi bao nhiêu cân sách tay à, có khoảng 7 cân ký gửi và khoảng 30 đến 35 cân sách tay em nhé tùy từng hãng bay anh Thư ạ cùng Kim Ly mang người yêu theo thì được đúng không ạ <laughs> cái này được cái này Ly sao xong rồi Ly Ly, Ly bảo người yêu là cũng đi sang theo theo với mình ấy thì nhớ là nhắn cho chị Phượng nhá <laughs> chị Phượng sẽ ship ngay máy người yêu sang cho Ly Vũ Kim Oanh được mang rượu đi không cô? Đây, tới phần rượu đây rồi. À, trong hành lý ký gửi ấy, thì những cái đồ mà như là tiền bạc này, trang sức này, máy quay phim, máy ảnh, máy tính cá nhân, hay là điện thoại di động hoặc là pin mà mình vừa nói ấy, thì uh, mình sẽ không không nên để ở đây mình sẽ không không nên để ở trong cái hành lý ký gửi nhá mà hành lý ký gửi mình chỉ nên để những cái đồ khô này những cái đồ um, mà không không không dễ vỡ này những cái đồ mà không quan trọng ấy mình để đấy nhiều khi mình để những cái đồ tiền bạc đồ trang sức ấy thì có thể chẳng may mà bị thất lạc ấy thì mình cũng sẽ không có đồ để mình sử dụng <laughs> mà chị Phượng đừng gọi em dậy nhá em xếp đồ ra hơi muộn đúng rồi ngày xưa ngày xưa lúc nào cũng phải vào gọi cái phòng này và gọi tất cả các bạn dậy quốc tế Cát Lâm là như thế đấy phải gọi các bạn dậy để các bạn đi học để các bạn chuẩn bị những bạn sinh viên của bên mình chuẩn bị sẽ ờ, lên ờ, lên lên lên nhập học ấy thì các bạn sẽ được ở trong ký túc xá các bạn cũng sẽ được trải nghiệm giống như bạn sông là hàng ngày sẽ có những bạn ờ, sẽ có nhân viên ở bên mình sẽ vào điểm danh các bạn này và sẽ gọi các bạn dậy để các bạn chuẩn bị để đi học ấy nên là yên tâm không có bạn nào đi học muộn không thể đi học muộn được đây ạ còn những cái đồ này cũng là những cái đồ mà tuyệt đối các bạn không được cho vào hành lý để mang sang Đài Loan nhé ví dụ như là thực phẩm tươi sống ấy, đặc biệt là thịt lợn đấy ở Đài Loan có cái vụ mà thịt lợn bị à, bị bị ấy, bị bị à, không tốt đấy nên là mọi người đừng mang thịt lợn nhá thịt lợn là tuyệt đối không được kể cả thịt lợn khô hay là tươi thì mình cũng đều không được mang nhá hoặc là xúc xích này xúc xích ruốc thịt khô, thịt đóng hộp, hút chân không mình cũng đều không được mang theo. Trái cây nữa, nhiều bạn lại nghĩ là mình ờ, mang một ít trái cây tươi đi để sang bên Đài Loan mình ăn cho uh, cho nó, nó đỡ khát nước này thì mình cũng không được mang. Nhưng mà đồ khô thì mình lại mang được. Đấy nên là bạn nào mà muốn ăn mang đồ ăn vặt đấy thì mình nên mang đồ khô thôi nhá. Trái cây sấy khô á. Và sữa tươi hoặc là các loại sữa lỏng là mình cũng không được mang theo nhé bạn nào mà Ừ, cần bổ sung thêm dinh dưỡng hay là cần à, cần uống sữa ấy, thì mình mang theo một hộp sữa hộp nhỏ nhỏ ấy mình mang theo được các loại mì tôm mà mà có liên quan tới thịt ví dụ ở đây mì thịt heo này là không được nhưng mà ví dụ như là mì mì tôm mà mà là mì bò chẳng hạn thì mình lại được mang thôi đi sang Đài Loan mình ăn à, sang chảnh lên một tí mình ăn thịt bò nhé không ăn thịt lợn Ừ, dạ vâng. À, cô người yêu em chào cô <laughs> Vũ Kim Oanh Việt Hùng mọi người bay qua đây nhớ chia tay người yêu nha <laughs> hôm đấy là bạn Hùng bạn ấy chia tay người yêu bạn ấy ôm thắm thiết luôn ấy khổ thân lắm trên Đài Bắc thì nên mua cái ô ở nhà đi sang vì trên đây mưa rất nhiều đó đây là chia sẻ của một bạn sinh viên bên sinh viên của các lâm bên mình đã sang Đài Loan rồi và bạn ấy chia sẻ là ai mà ở bên Đài Bắc ấy thì nên mua một cái ô để đi tại vì bên đấy là hay mưa khu vực đấy hay mưa bên này trái cây nhiều và ngon đúng rồi ạ đúng rồi chị Hoa ạ bên đấy trái cựa trái cây nhiều và rất là ngon tươi ngọt nữa em mang chị cầu cô lên đây nhá cô xin trả lời câu hỏi của bạn là một bạn bạn ấy hỏi về về rượu đúng không nhỉ thì rượu mình có thể mang nhưng mà mình mang dưới một lít thôi ạ đây là những những đồ được mang vào Đài Loan nhưng với số lượng hạn chế thì mọi người cũng nên chú ý bởi vì khi mà đưa sinh viên đi sang Đài Loan rất là nhiều lần ấy thì mình thấy là các bạn hay mang thuốc lá các bạn hay mang thuốc lá sang Đấy, các bạn hay mang thuốc lá sang thì mọi người chú ý là thuốc lá thì mỗi một bạn chỉ được mang một cây thôi ạ mỗi một bạn chỉ được mang một cây thuốc lá thôi ạ và rượu thì mình sẽ mang là dưới một lít còn xì gà thì mình được mang ờ, nhỏ hơn hoặc bằng 25 điếu tức là mình mang khoảng 25 điếu thôi 25 điếu đổ lại thôi đấy những cái loại hạt mà mình được mang sang là ví như là gạo này lạc chín này nấm hương này nhưng mà những cái đồ này ấy, thì thực sự là ở bên Đài Loan có Đài Loan có rất là nhiều quán của Việt Nam nên là các bạn hoàn toàn sang bên đấy các bạn mua được nên là chị nghĩ là các bạn cũng không nên mang đâu mình chỉ mang những cái đồ dùng cần thiết khi mà mình đang ở trong cái khu cách ly ấy. tại vì trong khu đấy thì nhiều khi những cái bạn mà không có người nhà ở bên đấy ấy, thì mình không thể nào nhờ người nhà mua đồ để gửi vào được nên là các bạn cần chuẩn bị những cái đồ đồ dùng sinh hoạt của mình này hay là những cái đồ ăn hay là những cái đồ ăn vặt hoặc là những cái khi mà mình sang đấy thì mình có thể là mình chưa quen với cả thức ăn ở bên đấy đâu nên là mình cứ mang theo mì gói này bánh này để mình sang mình ăn khi mà mình đói chứ ở bên đấy một ngày ba bữa là ở bên khách sạn người ta đã chuẩn bị đồ cho mình hết rồi và họ cùng chuẩn bị thì trong cái cái cái khẩu phần ăn đấy chị thấy là các bạn cũng được ăn là người ta cũng chuẩn bị sữa này trái cây cho mọi người nữa nên là mọi người cũng không cần thiết là phải mang quá nhiều đồ sang đâu ạ chỉ cần đủ ở trong cái khu cách ly là được còn khi mà mình đã cách ly xong ấy mình được ra ngoài rồi ấy thì mình đi đến những cái quán của Việt Nam mình mình mua ấy rất là tiện à đặc biệt là mọi người nên mang theo một ít thuốc nhá bởi vì khi mà các bạn mới sang thì các bạn chưa được làm chưa được làm bảo hiểm đâu chưa có bảo hiểm mà nhỡ mà mình có ốm đau nhẹ ấy, mà mình không phải đi viện mà mình phải đi khám hay là mình đi mua thuốc thì nó cũng rất là đắt nên là mình mà khi ở trong khu cách ly cũng thế mọi người cứ chuẩn bị sẵn một ít thuốc này vitamin này hay thực phẩm thực phẩm chức năng này hay là những cái thuốc về um, hạ sốt này đau bụng này đấy dầu gió này thì mọi người cũng nên chuẩn bị à, đặc biệt cũng không thể thiếu nữa là tiền mọi người cũng nên cầm một ít tiền sang để mình có muốn mua sắm gì thì mọi người có thể mua là tiền mặt nhé, còn lại thì mọi người có thể gửi vào trong tài khoản để mọi người mang đi nó đỡ bị rơi mất hay là um, thất lạc gì đấy mọi người cũng cầm một ít tiền mặt thôi còn lại thì mọi người hãy để ở trong tài khoản nhé Thank you recovery. À, ừ, chị cũng đã hỏi được một số bạn sinh viên ấy về kinh nghiệm mà các bạn ấy đi từ từ những lần trước rồi các bạn ấy đã gặp những cái khó khăn gì hay là các bạn ấy uh, có những cái chia sẻ gì thì các bạn ấy sẽ chia sẻ lại với chúng mình thì đây là những chia sẻ của các cựu sinh viên của Ca Lâm khi mà các bạn ấy đã bay rồi thì là số tiền tối đa mà mọi người mang theo ấy mà không phải khai báo là 100.000 nhân dân tệ còn đối với đô la Mỹ là 10.000 đô la Mỹ nhé. đấy các bạn hãy làm một cái thẻ visa thẻ visa để chúng mình thanh toán online mà không mất phí đâu ạ à, đặc biệt là sim điện thoại nữa tại vì mình ở Việt Nam thì mình sử dụng sim Việt Nam nhưng mà bước chân sang đến sân bay Đài Loan ấy là mình đã phải dùng cái sim của của Đài Loan rồi mạng của mình nó không còn nữa thì chúng mình à, những cái hãng mà nổi tiếng ấy những cái hãng mà nổi tiếng mà hãng mà sóng tốt và ổn định ở bên Đài Loan ấy thì có hãng à, Trung Hoa này và hãng Simoke nhưng mà cái à, khi mà mới đến Đài Loan thì bạn nào những bạn mà không phải là sinh viên của Cát Lâm ấy là những anh chị mà đi sang Đài Loan mà cần à, mà mà không phải là sinh không phải là những người mà sử dụng dịch vụ của Cát Lâm thì mọi người có thể sang đến sân bay Đài Loan thì mọi người có thể mua sim mua sim 4G thì mọi người có thể dùng mạng này có thể nghe gọi ở đấy ở tại sân bay luôn còn những bạn sinh viên của Đài Loan ấy thì các bạn cũng không phải lo về cái vấn đề này bởi vì Cát Lâm mình đã chuẩn bị cho các bạn hết rồi mỗi bạn sẽ được chuẩn bị 3 sim nên là các bạn ừ, không phải lo về vấn đề sim nhá thì mọi khi mà các bạn được phát sim ấy thì uh, tổ văn phòng sẽ hướng dẫn các bạn là sẽ dùng như thế nào đấy nên là các bạn yên tâm sim đấy thì mình sẽ được ờ, dùng là 15 ngày lên mạng miễn phí còn lại thì các bạn khi mà các bạn hết cái thời hạn mà lên mạng miễn phí ấy, hết cái dung lượng đấy thì các bạn nạp tiền vào cái sim đấy các bạn vẫn dùng vẫn dùng thoải mái vẫn lên mạng được vẫn nghe gọi được và dùng mãi mãi cũng được còn nếu mà bạn nào mà bạn ấy không dùng cái sim đấy nữa thì mình nên bẻ nó đi hoặc là mình cất đi mình không được vứt lung tung nhá bởi vì cái sim đấy là được đăng ký bằng chính cái ờ, cái cái thẻ cư trú của mình đấy khi mà người khác mà người ta nhận được cái sim đấy thì người ta có thể dùng vào những cái việc bất chính ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mình đấy ạ nên các bạn đặc biệt chú ý là sim các bạn không dùng nữa thì các bạn bẻ đi hoặc là các bạn cất đi không cho ai không cho ai mượn và cũng không vứt đi lung tung ừ, sao mà mấy em cầm đồ dùng nhiều chỉ cần 20 bạn là đủ tiêu <laughs> hai ba tháng đâu các bạn sinh viên mới của Calum cứ yên tâm các bạn bay sang Đài Loan đấy đây là những anh chị và các bạn anh chị đã bay rồi các anh chị sang thì có gì thì anh chị sẽ hỗ trợ và giúp đỡ mình nên là cũng không phải lo lắng quá đâu ạ để đi ra à, đấy vẫn thanh toán được phải không đúng rồi Hương ạ <laughs> Vũ Kim Oanh Vũ Kim Oanh ơi dựa vào quan hệ của hai anh chị em mình thì em hoàn toàn có thể được lựa sim số đẹp nhá lựa <laughs> sim từ quý <laughs> Thùy Linh Thùy Linh cũng ưu tiên cho chọn sim số đẹp luôn nhá Linh nhá à các bạn cũng phải chuẩn bị thêm một cái túi để mình đựng hồ sơ nhé bởi vì khi mà các các bạn ra sân bay ấy, thì cũng có những cái hồ sơ mà cần các bạn phải mang sang bên Đài Loan ấy thì bên mình có chuẩn bị cho các bạn một cái um, túi đựng hồ sơ rồi thì các bạn cất cẩn thận bên mình có tặng các bạn ba lô để các bạn sử dụng để khi mà sang Đài Loan ấy thì mình nhét luôn vào trong cái ba lô đấy và những cái đồ mà mình uh, quan trọng ấy mình cần dùng ấy mình để vào trong ba lô để mình xách theo hành lý xách tay được rất là tiện à đây chú ý nữa là các bạn phải rửa ảnh thẻ ở Việt Nam các bạn tại vì sang bên Đài Loan rửa ảnh thẻ rất là đắt nên là các bạn khi mà đi chụp ảnh thẻ rồi ấy, thì các bạn xin thêm một cái file mềm ấy để mình có thể mang sang bên Đài Loan mình đi rửa thôi để mình chỉ việc rửa thôi mình không phải đi chụp lại nữa <laughs> Sâm ơi, à chị của em chưa có ba lô nha những bạn sinh viên nào mà ừ, cựu sinh viên của Cát Lâm ấy mà chưa có ba lô mà bạn muốn thực sự là muốn dùng ấy thì cứ đăng ký với chị chị sẽ xin uh, xin ba lô cho các em nhé có nhiều bạn thích ba lô của Cát Lâm nhỉ <laughs> đây ạ tiếp theo là chúng mình lên chuẩn bị một chiếc vali ôi chị chị thấy là nhiều bạn năm trước ấy bạn ấy mang cái vali rất là nặng luôn ấy vali bằng vải nặng lắm nên là các bạn ấy mang theo thật sự là kéo cái vali đấy mà không nổi ấy, thì không biết là đi quãng đường dài rồi bê lên vác xuống các thứ rất là mệt nên là các bạn chú ý nhá là mình mua cái vali mình mua cái nó tốt nhưng mà mình mua cái chất liệu mà nó nhẹ nhàng thôi nhưng mà mình dùng cái vali vải chị thấy nó nặng lắm luôn ấy riêng cái vali lên cân nó đã mất mấy cân rồi chưa tính là thì mình còn để đồ nữa nên là mọi người chú ý mình mua cái vali nhưng mà mình chị thấy những cái vali bằng nhựa ấy nó cũng rất là tốt nó mình ngồi lên nó còn không vỡ mà nên là mình dùng cái đấy đi mình mua cái đấy đi cho nó nhẹ nhàng đấy mua cái nào mà nhớ thì thử kéo qua kéo lại trước để xem là nó có nó đi nó có dễ không rồi đến lúc là vừa bê vali vừa kéo vừa đẩy nó cũng không đi là chết dở à chị thấy các bạn này cũng cũng hay các bạn ấy mua cái túi hút chân không ấy các bạn ấy mua cái túi hút chân không về các bạn ấy hút hút hết ờ, khí ở trong đấy ra mà một cái túi đấy mình để được rất là nhiều đồ mà mình hút hết ra ấy. mình để trong vali rất là gọn rất là tiện để được rất nhiều đồ luôn chứ còn mình xếp quần áo vào ấy, thì nó cứ bồng bềnh nó cứ chồng lên chồng lên mình chỉ để được ít thôi còn mình hút chân không ấy mình mang đi thì nó nó nó để được rất là nhiều đồ nên là các bạn nếu mà bạn nào mà muốn thử thì các bạn cũng thử cái phương pháp này nhé rất là tiện năm ngoái các bạn ấy đã thử rồi chị thấy rất tiện và để được rất nhiều đồ quần áo xếp hết vào đấy và hút một cái xong nó xẹp lép luôn đấy giống như bạn nam bạn ấy vừa chia sẻ là chúng mình nên mua một cái ô để khi mà mưa gió tại vì cái thời tiết bây giờ khi mà các em bay là cái cái đoạn tháng 3 tháng 4 là cái thời tiết nó giao mùa ấy nên là cái mưa nắng nó thất thường lúc hôm thì nóng hôm thì lạnh thế nên là các bạn cứ sử dụng cứ mang ô giúp chị cứ mua một cái ô nhỏ nhỏ ấy, để chúng mình để vào trong cái um, cái cái gì nhỉ cái bên cạnh của cái ba lô ấy ba lô các lâm tặng mình ấy mình để bên cạnh đấy một à, đấy mình để cạnh ở bên cạnh đấy rồi khi nào mình cần dùng thì mình có ngay ô để mình dùng mình không cần phải đi tìm bởi vì khi mà các bạn mới sang ấy các bạn gặp rất là nhiều bỡ ngỡ nào là được em đi mua ở đâu như thế nào mình cũng phải mất mấy hôm ấy đấy nên là mình cứ mua một cái ô nhỏ mình cầm sang rất là tiện à đúng rồi ở bên Đài Loan hay là Trung Quốc ấy cả hai nước đấy chị thấy là mọi người đi đi dép lê rất là ít hầu như là không may đi dép lê ra đường ấy. ra đường mà gặp ai mà đi dép lê thì cứ chạy lại hỏi chị ơi chị là người Việt Nam đúng không à, đảm bảo là đúng người Việt Nam luôn Đài Loan họ không không đi dép lê ra đường đâu ạ ra đường thì hầu như là họ sẽ đi giày thế nên là mọi người và họ đi bộ rất là nhiều họ, họ đi xe máy ít thôi đấy nên là họ đi các phương tiện công cộng này họ đi bộ này và ở Đài Loan thì cũng là đảo và núi nhiều ấy nên là mọi người sẽ phải đi bộ nhiều leo trèo nhiều nên là mọi người chuẩn bị những cái đôi giày thể thao chất liệu mềm mỏng nhẹ thoáng để mình đi cho nó tiện thế mà đi các bạn nữ mà đi những cái đôi cao gót sang đấy thì đi bộ là thôi chết cái chân rồi <laughs> anh sâm nhá anh sâm nhá không cần ô đâu sang em lấy ô che cho rồi <laughs> đấy đây như thuốc thì chị cũng đã nói rồi đấy mọi người nên chuẩn bị những cái thuốc nhà thuốc đau đầu thuốc hạ sốt cảm cúm thuốc đi ngoài dầu gió và đặc biệt là những bạn nào mà có những cái bệnh gì mãn tính ấy ví dụ như là viêm mũi dị ứng à trời ơi thay đổi thời tiết là cũng thôi rồi luôn ấy rất là khó chịu nên là các bạn cần phải chuẩn bị những cái bạn mà bị bệnh ấy, thì mình cần chuẩn bị những cái thuốc nhưng mà mình cũng không nên mang quá nhiều nhé đấy mình cần chuẩn bị thuốc để mình mang sang chứ không là sang chưa biết gì mà đúng lúc mà bị phát bệnh ra là thôi không có thuốc để uống đâu đúng rồi các bạn cứ mang thêm một ít cái thuốc dị ứng nữa để chẳng may nếu mà mình có mình có bị dị ứng thời tiết thì mình có có thuốc mình uống luôn nhất là trong cái quá trình mà mình ở trong khu cách ly ấy đấy mình không không đi mua được mà nếu mà không nhờ được ai là cũng rất là rất là khổ đấy à ở bên Đài Loan này họ chỉ dùng những cái đầu cắm điện là cái dạng dạng bẹt bẹt đấy <laughs> dạng chân bẹt à chân bẹt hai đầu ấy đấy nên là nếu mà bạn nào mà có những cái ổ cắm à hay là những cái cái dây cắm mà nó là ổ tròn đấy thì mọi người nên chú ý là mọi người phải mua thêm một cái bộ chuyển đổi nhá đấy và ký túc xá thì chị thấy cũng nhiều trường là cũng chỉ có một hai ổ cắm thôi cũng ít thôi nên là ừ, nếu mà chuẩn bị được thì mọi người có thể mang cái loại mà ổ cắm mà đa năng ấy mà có nhiều ổ ấy còn nếu không thì mình có thể sang bên đấy mình tìm mua sau cũng được tại vì cái này nó cũng không nhất thiết là nó nó quan trọng lắm trong cái quá trình sinh hoạt của mình đâu mình có thể thay nhau mình sử dụng những cái ổ cắm mà nên là bạn nào mà vali hay là cân nặng mà còn thừa ấy, thì mình mua thêm còn nếu mà đầy rồi thì mình có thể thôi mình sang đấy mình tìm mua sau Và Đài Loan là dùng nguồn điện là 110V nhé nên các bạn chọn thiết bị điện phù hợp để mình mang sang ví dụ như là uh, mình có thể mang uh, máy tính này máy sấy này nhiều bạn nữ mà các bạn ấy tóc dài nếu mà gội đầu xong mà không có máy sấy thì cũng rất là bất tiện nhất là cái thời tiết mà nó lại vừa lạnh lạnh như thế này nữa mà để đầu ướt thì thôi dễ bị ốm lắm nên các bạn có thể chuẩn bị một cái máy sấy nhỏ nhỏ để mình mang sang thì cái máy sấy đấy là mình nhớ là chọn cái nào mà nguồn điện 110V nhé không cẩn thận là sang nếu mà quá hay là thấp quá hay là cao quá là bị chập cháy nó bị hỏng cái thiết bị đấy của mình đấy ngoài ra thì mình có thể mang theo sách vở bởi vì khi mà mình ở trong khu cách ly ấy, thì mình ở khoảng 14 đến 21 ngày thời gian nó rất là rảnh thì mình có thể tiện là mình ôn bài thì mà mình mang thêm một ít sách vở của mình đi nữa để mình học bài này hoặc là mình mang máy tính này mình có thể lên mạng mình tìm tài liệu hoặc là mình có thể gọi là giải trí mình ờ, xem phim hay là nghe nhạc thì các bạn mang đi nhé để chúng mình tiện còn những bạn nào mà có có người thân người nhà ở bên Đài Loan rồi ấy, thì các bạn sang bên đấy các bạn các bạn mua bên đấy cũng được mình đợi phải mang vác thì mình nhờ người nhà mua và gửi vào cho mình sau đấy thì mình dùng luôn chị thấy các bạn các bạn mà chia sẻ các bạn đi trước rồi các bạn chia sẻ là vỏ ở bên đấy cũng đắt đúng không cũng khá là đắt và vỏ nó chỉ mỏng mỏng mỏng thôi chứ nó không được dày như là vỏ ở bên Việt Nam mình đâu nên là bạn nào mà lại còn thừa cân nữa ấy, thì mình cũng lên chuẩn bị mấy quần vỏ để mình sang đến mình viết đây và những cái đồ dùng cá nhân như là bàn chải đánh răng kem đánh răng này dầu gội đầu hay là bột giặt thì chúng mình cũng cần phải mang theo nhé đặc biệt là bột giặt đấy chị thấy là các bạn ở trong khu cách ly phản ánh là ừ, rất là nhiều bạn bị bất tiện vì đã quên mất không mang bột giặt <laughs> nếu mà mình giặt ít thôi thì mình có thể chiết xuất ra một cái túi nhỏ nhỏ nhỏ thôi để mình đựng để mình mang vào khu cách ly mình giặt thôi đấy còn nếu không thì mình cứ mua một cái gói nhỏ nhỏ như này đến mấy bạn chia nhau bột giặt này dầu gội đầu này dầu gội đầu thì những bạn nào mà bị ờ, rụng tóc mà mà cần dầu gội đúng gọi là gì nhỉ đặc trị ấy, thì mọi người cũng nhớ là mang theo nhé bởi vì nhiều khi mình sang đấy mình chưa kịp tìm mua đâu nên là các bạn cứ chuẩn bị những cái đồ dùng cá nhân này như những bạn nữ này đến ngày thì các bạn cũng nên khi ở trong khu cách ly các bạn cũng nên chuẩn bị trước hoặc là dầu gội đầu này sữa tắm này bột giặt kem đánh răng bàn chải đánh răng các bạn nam thì nhớ mang dao cạo râu nhá không thì đến lúc mà sau một tháng cách ly xong rồi râu nó lại dài vuốt được thì chết đấy đồ ăn vặt mì tôm các thứ thì chúng mình cũng nhớ mang theo không thì sang tại vì chúng mình ở trong khu cách ly tận 14 đến 21 ngày ấy, nhiều bạn không ăn quen đồ ăn ở bên đấy đâu các bạn đồ nhìn ngon lắm nhưng mà các bạn vị không thể nó không hợp các bạn không ăn được hoặc là các bạn khi mà các bạn ăn xong ấy thì nhiều bạn không hợp đồ ăn thật ăn thì ăn ngon nhưng mà lại bị đau bụng đấy nên là đặc biệt là chị thấy thuốc hạ sốt này và cái thuốc đau bụng mà các bạn nhất định nhất định là phải mang theo bạn nào cũng thế nhất định là phải mang theo hai cái thứ đấy ít nhất là hai cái đấy cái đồ ăn ở bên đấy thì, thì mọi người đã chuẩn bị cho mình một ngày ba bữa luôn rồi sữa này bánh mì này, cơm phở bánh bao chị thấy có hết đầy đủ hết không ấy đâu nhưng mà nhiều bạn không ăn quen ấy thì mình nên chuẩn bị thì mình những bạn nào mà hay ăn vặt nữa thì mình có thể chuẩn bị thêm các đồ ăn vặt như là bánh trái này hoặc là những cái đồ hoa quả sấy khô đấy <laughs> mọi người còn câu hỏi gì không ừ. nhỉ nếu mà mọi người muốn hỏi mình về những cái vấn đề mà sang Đài Loan hay là cần mang gì hay là không mang gì nữa ấy, hay là mọi người có những cái đồ gì mà mọi người đang phân vân không biết có cần phải mang có mang được sang hay không thì mọi người cứ comment ở dưới này để mình trả lời nhé thấy bạn nào cũng muốn là mang người yêu mét tám sang này thế rồi <laughs> sinh viên các lớp mình toàn các bạn ế thế này à tôi chết rồi các bạn yên tâm là sang bên đấy là hàng quán Việt Nam rất là nhiều chỉ là nhiều khi cái vị của nó không được đúng như là cái cái cái vị mà mình ăn khi mình ở nhà thôi ấy nhưng mà thỉnh thoảng ăn cho đỡ nhớ nhà cũng được rồi là đồ mua này đồ khô này mì tôm ngày xưa mì tôm hảo hảo ấy mọi người rất là thích nên là sang đấy cướp này em phải mang nhiều mì tôm hảo hảo sang có một bạn bạn mang đầy cả một vali mì luôn là sợ sang bên đấy không có nhưng mà thực tế là sang bên đấy chín xu cũng có luôn chín xu cũng có này mì hảo hảo cũng có này nên là yên tâm là rất là nhiều rất là nhiều đồ Việt Nam ở bên đấy nên mình không cần mang quá nhiều đâu mình chỉ cần chuẩn bị đồ để đủ trong cái khu cách ly của mình là được à đặc biệt là quần áo nhá cái thời tiết này là cái thời tiết mà nó giao mùa ấy nên là hôm thì nóng hôm thì lạnh ấy mọi người nhớ là cố gắng là mang một ít đồ ấm và mang một ít đồ mùa hè nếu mà mình chưa kịp mua thì mình mang mang hai loại đồ đấy em bạn nào đi vào cái thời gian này cũng hơi bị thiệt một tí là mình phải chuẩn bị nhiều đồ hơn có những bạn bạn ấy đi vào cái đợt tháng 9 thì các bạn ấy chỉ cần chuẩn bị những cái đồ uh, tháng 9 tháng 10 đồ mùa đông này và chỉ mang thêm một một số một ít đồ mùa hè thôi là các bạn đã đủ rồi <laughs> cô Trần Linh giáo viên còn đang ê dài mà chị <laughs> chết rồi đấy ừ, gì nữa nhỉ quần áo này giày dép này à quần áo ở bên đấy thì cũng khá là rẻ nên là các bạn chỉ mang vừa đủ thôi nhé lại một trường hợp nữa là có bạn bạn ấy mang tận bốn năm đôi giày <laughs> bạn ấy bảo là em lỡ mua rồi đôi nào em cũng thích nhưng mà mang như thế thì nó nặng lắm mà sang bên đấy lại còn nhiều giày nhiều quần áo nó còn đẹp hơn mà nó cũng rất là giá cả nó vừa phải nó không quá đắt đâu ạ nên là các bạn hoàn toàn các bạn có thể ừ, sang bên đấy các bạn đi mua sắm thêm còn ờ, các bạn chỉ mang đủ dùng khi ở Việt Nam thôi và mang những cái đồ cần thiết thôi <laughs> đừng mang gì chỉ mang 20 30 bạn thôi cho nhẹ <laughs> đấy đấy là kinh nghiệm chia sẻ của anh Sâm anh Sâm mới bay được vừa rồi <laughs> anh Sâm là người có tiền 20 30 bạn thôi thì không thấy bạn nào có câu hỏi gì các bạn có muốn chị giải đáp gì thêm không ạ nếu mà không bạn nào hỏi gì nữa thì chị xin à, kết thúc cái phần livestream ở đây nhé thì chị hy vọng là những cái chia sẻ của chị cũng như là của các của quốc tế Can Lâm và các bạn sinh viên cựu sinh viên của Can Lâm sẽ giúp ích được cho các bạn tân sinh viên các bạn sẽ chuẩn bị đồ làm sao được hoàn hảo nhất làm sao để gọn gàng nhất và nhẹ nhàng nhất để các bạn sang bên Đài Loan các bạn du học để chúng mình à, bước sang một cái hành trình mới nó sẽ khởi đầu của nó sẽ suôn sẻ và tốt đẹp nhất nhé có yêu cầu về kích thước vali không nó cũng có yêu cầu đấy nhưng mà chị nghĩ là không có bạn nào mang cái cái kích thước nó vượt quá đâu bởi vì mình phải mang những cái nào mà nó nó vừa phải thôi nó phù hợp với mình đây này đây cái kích thước của nó cũng cái cái kích thước mà mình mang hành lý sách tay ấy đấy có chiều dài chiều rộng kích thước năm năm sáu ba sáu hai ba còn nếu mà bạn mang cái mà ký gửi mà bạn mang to quá thì bạn cũng không thể là mang vác được ấy nên là chị thấy là cái to nhất thì các bạn cũng vẫn có thể ấy được mang được nhé nếu mà không có bạn nào có câu hỏi gì nữa thì chị xin kết thúc cái phần livestream ở đây chúc các bạn uh, sang bên Đài Loan thuận lợi nhất trong chuyến hành trình sắp tới và chị xin chào tất cả mọi người còn nếu bạn nào mà có thắc những thắc mắc gì mới mà chị chưa kịp trả lời thì các bạn có thể uh, cứ comment ở trong những ở trong cái bài livestream này thì khi mà chị đọc được thì chị sẽ trả lời cho các bạn nhé chị sẽ nhắn đến cho các bạn Thế, xin chào tất cả mọi người